Suerte. Xin dừng người ta ở trên này đấy. Con này là lần ờ, bấy lần thứ 8 rồi nha anh em. Theo cành này. Theo đây đi. Thank you. bay xuống đây này nào đi đi vào đây hai vợ chồng mình vào đây bấy đây đây trốn vào đây rồi hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ để anh xem lại nào ngày bao nhiêu em 21 tháng 8 21 tháng 8 à con này là lần này bấy thứ lần thứ 8 rồi đấy để em cầm giúp anh xong đây mấy về rồi về rồi chào toàn thể anh em nhá mình đang ờ, với chim đây. hơi mờ không em bình em hãy quay sang bên trái một tí nó không rõ mờ mất rồi mạng yếu không ngồi em để anh quay cho tay ghê anh kia đó đúng không ừ, bỏ lại đây này nói chạy ra ngoài đang hao chuẩn bị đánh chạy chạy có người chạy này Đấy. lâu đánh quá nhỉ mà cái quả tóc này. Để hết sai. Để mà. 嗯。 Đấy, định nhảy got it vị thấy không? thành phần cảm tử ấy xong nghe anh em đây là thành phần cảm tử này đây là lần ờ, thứ 8 mấy được con này ở ngay cạnh nhà luôn mà cũng ở cái cây này luôn Đấy, đây là lần thứ 8 mới được con này nhá rất là máu bây giờ thì tội là bên cánh giờ thì mình à, ra thả nó luôn này ừ. lúc cởi chào mọi người nhá mình đi thả chim đây thôi mình sẽ thả con chim này ra đây đây mình thả nhá cả nhà hôm nay là ngày bao nhiêu em nhỉ 21 à 21 tháng 8 từ 21 tháng 8 2017 này nhớ cái mặt nhá lần sau đừng có mò về đánh nhau nữa nhá rồi nào đi nào đấy đây trên vinh ngồi đây rồi ok